em cực kỳ nóng tính có một trường hợp cụ thể là lúc mà em đi chơi chung với nguyên một đám bạn có cái một anh đó hơi hơi say ảnh giỡn là ảnh bắt tay xong rồi ảnh hôn nhẹ lên cái tay em á xong em lấy cái liêm đập đầu đó luôn lấy cái liêm đập đầu đó luôn lấy cái liêm đập đầu đó luôn trời đất ơi ghê vậy luôn hả dạ rồi. tại vì em sống là một người rất là nguyên tắc em không có thích mấy kiểu đùa giỡn vậy ừ. dạ. đàn trai nghe thấy lo rồi đó đâu có đàn trai vậy phải yên tâm chứ mình có đi công tác ở nhà bạn gái mình coi như là bảo vệ tự bảo vệ bản thân vậy là dạ, em mừng rồi. chứ mình mình mình phải biết tự sao giữ trai chứ trai nghe bạn gái kể vậy thấy sao hay ơn chị hay ơn chị hay ơn chị mời bạn nữ bước ra sân khấu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 bên tim tim tim ngừa à vaccine dạ, Việt Nam rồi. à rồi em lên đây lâu chưa dạ em lên đây ờ, đi học là khoảng hơn 3 năm và làm việc hơn một năm rồi mời bạn Nam giới thiệu về mình dạ chào ờ, chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh à, chào quý vị khán giả em tên là Hà Tấn Sang em năm nay 24 tuổi và quê của em ở Hóc Môn em hiện tại ờ, tạm thời sinh sống và làm việc tại Singapore em làm gì bên đó Dạ em làm à, trợ lý à, nghiên cứu trong một trường à, đại học Nghiên cứu về gì? Dạ em nghiên cứu về 3D chị Nhưng em không có bị BD nha Có cái vụ nghiên cứu 3D nữa Dạ có anh Nghiên cứu à. về tái tạo ảnh 3D anh À Dạ Anh tự à. đâu nghiên cứu về 3D thế giới 3D rồi em đi dạ, làm bên kia bao lâu em mới về dạ thông thường thì một tháng em sẽ về một lần ừ, tháng không về một lần đây thì cũng có tiếng mấy tới tới dạ, à. bạn gái ơi bạn nghĩ sao về yêu xa bạn gái dạ hồi lúc giờ em cũng ngại yêu xa <laughs> mà giờ nếu mà nếu mà có duyên đến với nhau thì chắc cũng phải tập xa dạ. xa chứ không ngày nào cũng gọi điện tham là thấy mặt nhau mỗi ngày rồi cho nhiều khi nói chuyện tham xong đi chơi gái sao chị chơi gái sao chị chơi gái sao chị chơi gái sao chị có kinh nghiệm vậy luôn hả đoán Đâu? sao em lại ờ, gom gom bó một đống vậy em <laughs> có người này có người kia chứ em rồi vậy em trai là thuộc người như thế nào điểm mạnh điểm yếu em sao em giới thiệu về em hết đi bản bản thân của em thì rất là thân thiện uh, cởi mở và dễ kết bạn sống uh, tình cảm nhưng mà không quá nội tâm khuyết khuyết điểm của em là hay hay cầm ràm trong cái một cái cuộc cãi vã mà không có ai ờ, trả lời thì em hay cầm ràm hoài và ngủ thì em hay nghiến răng hả vậy thôi thôi bạn gái à. có khuyết điểm gì không dạ khuyết điểm em thì nhiều lắm Đâu những cái nào nổi bật em kể nghe coi em lười lắm lười nhiều khi em đi làm thì dành ngày ốp chỉ ăn và ngủ thôi em cực kỳ nóng tính có một trường hợp cụ thể là ừ, lúc mà em đi chơi chung với nguyên một đám bạn có cái một anh đó hơi hơi say ảnh giỡn là ảnh bắt tay xong là ảnh hôn nhẹ lên cái tay em á xong em lấy cái lim đập đầu đó luôn lấy cái lim đập đầu đó luôn lấy cái lim đập đầu đó luôn trời đất ơi ghê vậy luôn hả dạ rồi. tại vì em sống là một người rất là nguyên tắc em không có thích mấy kiểu đùa giỡn vậy ừ. dạ. đàn trai nghe thấy lo rồi đó đâu có đàn trai vậy phải yên tâm chứ mình có đi công tác ở nhà bạn gái mình coi như là bảo vệ tự bảo vệ bản thân vậy là em dạ, phải mừng rồi. chứ mình mình mình phải biết tự sao giữ thân chứ trai nghe bạn gái kể vậy thấy sao hay ơn chị hay ơn chị hả em cảm thấy ờ, bạn nữ này ờ, có chút gì đó ờ, có thể chăm sóc tự chăm sóc bản Đúng thân mình được rồi ngoài cái đó ra còn điểm yếu nào nữa không em nhõng nhẽo lắm người nào thương mình thì mình nhõng nhẽo thôi giống như nhõng nhẽo ba mẹ à, tình trường sao em có mấy mối tình rồi nếu mà tính về mối tình chính thức thì là một hồi sinh viên năm nhất rồi cách đây mấy năm rồi Ôi. lý do chia tay thì anh đó thì cũng lớn rồi nên anh đó đòi cưới á mà em không chịu đúng đó cũng còn bé quá dạ. bây giờ nếu được thì chị nào mới cưới được thì ờ, đủ duyên đủ nợ thì tiến tới thôi rồi bạn trai sao em tình trường của em ờ, có duy nhất ờ, một mối tình thời cấp 3 vậy trong cái quá trình em còn là sinh viên á em cũng có tia một số bạn gái có tia nữa có tia có dính tia nào không? em cũng có chủ động nhưng mà phần lớn những bạn gái mà em tia trúng đều có bầu hết <laughs> nhưng mà những bạn Xui. trai những bạn trai em quen lại chưa có bầu những bạn trai em quen lại chưa có bầu những bạn trai học chung ờ, học chung em á em có tiêu bạn trai không dạ không anh hả em chỉ Đúng. chơi chung với nhiều ờ, à, thanh niên uh... chứ đừng có tiêu qua trúng không trúng gái tiêu trúng trai là mệt lắm nha thôi dạ không bạn gái muốn à, tìm một người yêu như thế nào về ngoại hình thì cũng nhìn được xíu cao hơn em xíu được xíu là sao xíu em? là bao nhiêu tại vì có lúc em đo là mấy năm tám lúc mấy năm chín vậy à. em muốn bạn trai cao nhiêu thì cao hơn em tầm mấy sáu năm trở lên được rồi mũi thì uh, thấp quá không mũi à, này không có thấp đâu miệng thì đừng có hô hay mớm chân không hô không mớm này nó móm xọm luôn á nếu mà mớm thì thì được hơn hô tức là móm thích hơn hô đúng không đúng rồi phải có công cái công việc nghề nghiệp ổn định rồi gom lại là trắng mập thơm là được trắng mập thơm là được có không trời nói cho bà cười kìa <laughs> trắng mập thơm nữa dạ bên đây trắng có mập chưa có thơm <laughs> thơm không chưa thấy thơm chưa thấy thơm cô rất dễ thương nhưng cô hơi khó tính nha cô nếu mọi người ta đeo đuổi thì rất là nhiều nhưng mà em không thích lý do cái gì không thích không thích chỗ nào nhiều người thì ở dơ không ga lăng cái kiểu như là đi ăn ăn chung thì thấy có tôm thì bóc tôm giùm không em ăn em tự bóc đi em bóc không được thôi em nhịn à. kiểu vậy ai em vô duyên vậy phải tại chưa phải người yêu người ta đã bóc thì đúng bóc rồi. sợ khác đánh sao giọng cô này cũng lạ Trắng nha mập thơm thơm sức xà bông <laughs> sức dầu thơm bây giờ nếu như mà có người quen em nè không quen khá, lâu lâu khá khá đi chừng 3 tháng 6 tháng gì đó rủ em đi khách sạn thì em tính sao nếu mà mới quen chứ em đập rồi đó thì biết em đập rồi em đập đã đập rồi biết rồi bây giờ quen rồi có tình cảm rồi đó ừ. thì về nói thẳng cái vấn đề đó ra có thể là chia tay tại em không thích nhưng ta yêu thật rồi hai người yêu 6 tháng rồi thì yêu thật thì cưới đi rồi muốn làm thì làm không cái đó là anh hỏi thử quan điểm thôi nó tóm lại là đây là một cái à, cá tính cũng rất đặc biệt nhưng mà được đây là một người rất là Tốt. chung thủy đàn trai hơi sợ sợ đàn gái chút xíu nhưng mà đàn gái rất là ok chút đừng ăn hiếp em tôi Có nha cái điều gì em em em em không thích ở người bạn trai nữa không chị qua chị kiểm tra cho nè người đó hiền được rồi chị hiền, hiền chịu ha. được em Tán mặt thơm ha chào giấy chào giấy trời ơi gì vậy <laughs> bay luôn hả trắng thì trắng thơm thì trời xa quá không có nghe mập thì không mập này chắc cỡ mét sáu quá ha sáu tám vậy tôi dạ. thấy thấp vậy ủa bên đây sinh năm nhiêu dạ em sinh năm ờ, chín tư em sinh năm nhiêu em chín sáu chị rồi sao mặt ông này không non dữ vậy <laughs> mặt non choẹt vậy chín tư này chị chị hả cái cách nào để mà giữ được một cái tình yêu khi mà mình xa cách nhau người ta một, nói xa mặt cách lòng một tháng em về một lần mà chị à tháng dạ. về một lần ha thì em có thể gặp mặt chỉ cần ờ, chớm lửa là nó đủ cháy rồi chị à đừng có chớm một... quá cháy quá là cái ly vô đầu á nha một... <laughs> nhưng mà em đi xa vậy ờ, nhìn cũng rất là thư sinh ha em nghĩ mình có phải là mẫu người chung thủy không à, dạ có chị quen ai thì em sẽ quen hết lòng từ đó đến giờ em chưa gặp được ai mà để em hết lòng được chuyến này nếu mà được là phải hết lòng nha dạ rồi chị thấy được đó anh chàng rất thư sinh mặt mày rất baby bún ra sữa luôn <laughs> em trai hôm nay đi với ai vậy bún ra dạ. sữa luôn á em đi với ờ, mẹ và dì em chào quyền linh và các tường chào quý vị khán giả ờ, trên trường quay chào chào cháu dạ chào bác cô cũng thấy ờ, con cũng hiền dễ thương à, con yên tâm đi à, con của cô thì nó hiền lắm nó cũng à, không có à, đi mà bay bướm mà ở ngoài à, mà đi mà con sợ nó tùm lum ha dạ rồi mẹ cũng thấy được á coi coi quyết định đi trao cho nhau cơ hội đi nha <laughs> cảm ơn cô rồi em gái đi với ai dạ em đi với mấy chị đồng nghiệp trong công ty ạ Dạ em chào anh Linh, em chào chị Cát Tường Em là đồng nghiệp của ờ, Cẩm Anh ạ à. Chị thấy um, bạn bên đây cũng được đó Nếu có thể thì tiến tới luôn cũng được Có gì đừng có ăn hiếp nó nha Trời, Trời ơi. ơi, không biết ai ăn hiếp ai à Không biết ai ăn hiếp ai à dạ. Rồi, cảm ơn em Rồi, cảm ơn Thôi giờ Ôi. do hai đứa quyết định ha Mở rào chào em chào anh chậm chậm từ từ thôi nha dạ. đừng có bang bang vô đi nha em tên anh đúng không dạ dạ tên của em nha chứ không phải là gửi anh gửi anh chút nắng của ngày chút hương của lá chút mây chút mây của trời dạ sao lựa được cái đó hay vậy em cứ ờ, treo nó ở cái cái cái chỗ mà em hay đi ra ngoài á cứ mỗi lần em đi ra ngoài đường em đi chuẩn bị đi làm em thấy câu này dạ. là ngày nào em cũng anh cũng gửi em cái đó đó dạ. chút nắng của trời <laughs> trời nhìn anh trẻ quá <laughs> hay quá ha à. anh thấy em sao em à, rất là dễ thương anh à, không ngờ là em lại à, bạo lực như vậy <laughs> thì ai xâm nhìn em, em em bạo lực thôi nhìn em rất là hiền luôn á không em hiền thiệt đối với những người nào đụng tới em thì em mới giữ dạ anh thấy nếu mà một một tháng anh bay về một lần gặp một một một một lần như vậy thì thấy ít không ít đó thật sự là thấy ít tại vì ờ, hiện tại là em anh ờ, về ờ, mỗi tháng anh về em lần mà mẹ anh cứ la hoài nó về về hoài tốn tiền quá nhưng mà anh quan điểm của anh là tại vì anh muốn về nhà anh gặp ba mẹ anh ở nhà anh thấy thoải mái nhất mà nếu mà anh có người yêu thì chắc anh sẽ về nhiều hơn cho chừng mẹ la <laughs> coi chừng mẹ la lỡ mẹ la sao anh hay là có thể là anh về một lần nhưng mà một lần về nhiều hơn Đúng về không? một tuần Chị đi làm tháng mà mà về tới tuần lễ à, ra đủ việc sao trời Thì một tuần Sếp, sếp à, có lao mà Chắc không sao đâu em, tại vì ngày phép nó cũng nhiều Hỏi em thử hỏi coi, ví dụ như anh về em, tháng anh về thăm em Xong rồi cái anh bút vé cho em qua thăm anh thì em có đi được không? <laughs> Mình đỡ được cái cái, cái nghĩ bị, bị đuổi việc, hỏi thử biết đâu à, à, Em có bách bo chưa? Em chưa anh à, Vậy là anh đi làm nha <laughs> Nếu em rảnh thì uh, có thể anh sẽ mời em qua đó Dạ. dạ. Có ừ, ý, ý như em qua bên đó thì em ở như thế nào? Có thể là em sẽ ở khách sạn nào đó. Dạ. Em em ở khách sạn với ai? Thì ở mình em chứ sao anh sao ở nhưng, với Nhưng em mà được? em có một cái nhược điểm là em không bao giờ ngủ một mình được. Em rất là sợ ma. Vậy dạ, nếu trong trường hợp mà em đi chơi thì em ở với ai? em đi chơi nếu mà đi với mấy chị đồng nghiệp thì em ở ngủ chung với mấy chị đồng nghiệp thôi ý Nên ta nói vậy rồi ta nói không ngủ mình bên singapore làm gì có bạn bển cái ly ăn cái ly ăn cái ly <laughs> chị ly chị ly bây giờ bút bút khách sạn thì em nằm ở trên giường rồi ảnh nằm ở dưới đất ảnh bảo vệ ma được không ừ, dạ được nhưng mà mua cộng với xích xích ai xích ảnh hả xích ảnh anh hứa uy tín không anh hứa tôn trọng đối phương không uy tín em nhưng mà có xích không nếu mà anh tôn trọng đối phương thì em sẽ không xích có cái ly không dạ không ờ à, được nhưng mà nhìn tướng em sao baby quá em thấy, thấy coi chừng có giống như là chưa có đến tuổi là <laughs> chưa có tuổi thanh niên giống như chưa được 18 ờ giống như chưa được 18 vậy trời em yên tâm ờ, có thể ờ, em nhìn ờ, anh có thể là không chững chạc lắm nhưng mà suy nghĩ của anh thì có thể nói là không phải là trẻ con quá đi học ở đây dạ. đi qua bên kia làm trợ lý một ở nước ngoài thì không phải đơn giản đâu nha em cậu ấy thông minh lắm đó lanh lợi lắm đó chuyện à, giữ kinh tế trong gia đình ai quản lý kinh tế thì thường thường là em sẽ để vợ quản lý nhưng mà trước khi mà vợ quản lý thì vợ phải à, qua một cái khóa uh, sát hạch à. em sẽ sát hạch vợ sát em hạch có khả năng quản lý tài chính hay không vợ thì quản lý tài chính nhưng mà em sẽ có thể em sẽ giám sát sao kê à. ngân hàng hay gì đó thì mọi tiền bạc để trong một tài khoản ngân hàng thì chi ra thì vợ sẽ chi còn uh, khi nào muốn coi lại thì uh, em sẽ coi sau kê đó thì em giám sát được Đâu. cũng không có vừa đâu nha thấy cũng hơi khó nha cũng khó lắm á lạm ừ. phát không được rồi ví <laughs> lập gia đình sinh con em có mong muốn gì không em gái trước khi lập gia đình thì em và bạn trai sẽ phấn đấu để ờ, có một cái nhà trên thành phố này trong cái môi trường em làm vaccine tiêm cho thường là mấy bé thì em cũng thấy mấy bé nhỏ nhiều khi 2 tháng 3 tháng đến trung tâm để tiêm á đi bằng xe máy á nhìn thi thấy tội lắm nếu mà được á nếu mà có khả năng thì hai người cùng phấn đấu để mua một một một chiếc xe ô tô nhỏ cũng được về mặt uh, tài chính á, thì uh, mua ô tô uh, trả góp theo ý của bạn gái á, thì theo em ý kiến hay nhưng mà nó cũng uh, là một gánh nặng tài chính nếu như mà hai đứa còn quá trẻ nhưng mà tiến tới hôn nhân xanh bé còn xa còn à, khá à, là rồi, xa nếu mà có cơ hội anh được quen em Em đừng ăn hiếp anh nha Dạ à, Anh sẽ hát em ờ, một bài à, à, Mặc dù anh hát rất dở Thấy anh đứng lơ ngơ bên hèm, Trông anh có lẽ đâu không ngờ Ngồi sau lùng linh Lúc xa lúc gần Chợt nghe nhớ mong anh lặng thêm. Nụ cười xin đưa cho anh Bình yên giữa cuộc đời cho anh xin em một lời nói thôi Chúc anh ngủ ngon Nói đi, nói cái gì đây? Dạ. Trong lòng mình đang nghĩ gì nói đi anh à, không nghĩ là em à, bạo lực đâu anh hoài vậy cái bạo lực hoài vậy trời dễ thương là anh muốn cái gì nhìn em rất là hiền luôn anh muốn em đừng bạo lực anh nắm, muốn em nắm tay gì? em cái được không muốn nắm anh tay muốn em sao anh nắm tay em cái được không dạ được đó trời ơi vô liền không có ly đâu sợ à, cảm nhận về anh như thế nào em thấy anh thư sinh quá <laughs> em sợ anh lăng nhăng thôi thư sinh là đồng nghĩa với lăng nhăng hả em em Lắm có anh. gì nói em không anh bữa anh kia nắm tay là được nha mà anh kia hung tay cái là cái ly vô đầu đó à, giờ em nhớ cái ly em muốn đó <laughs> chị nghĩ là xúc tiến làm passport cho cổ đi chơi được rồi à. là tối em cứ yên tâm ngủ anh sẽ đứng khoanh tay canh bắt ma cho em anh làm gì đâu dạ, em yên tâm anh sẽ huấn luyện cho em có thể ngủ một mình dạ. <laughs> em đã tập nhiều lần rồi không có ngủ được đợi mặt trời mọc em mới ngủ ok vậy anh sẽ anh sẽ ráng thức anh sẽ ráng thôi nha còn ờ, chuyện anh thức hay không thì anh không biết <laughs> tao được mệt quá rồi thôi được rồi về rồi xong thì chứ khổ tâm cặp này quá Nhìn kỹ bạn gái lần nữa kìa Nhìn coi Đá lông nheo có được không? <laughs> cái ly anh ơi Ly đâu mà ly hoài ông này ông ám ảnh cái vụ cái ly rồi thiệt tình Sợ luôn cái ly hoài Cái ly nó quá ấn tượng Suy nghĩ thật kỹ nha bấm nút là trao duyên cho nhau bấm nút là chúng ta tìm hiểu hẹn hò để mà tương lai lâu dài tiến tới hôn nhân nha một hai ba hết thời gian rồi mời em mình đánh này sao còn à. nhấn nhấn quật phải bấm sâu vô mới được sao nhấn chậm vậy em em nhấn nhiều lần rồi nhưng mà phải bấm sâu vô nó ừ ờ, đúng rồi à, anh hôn em á à, trai hôn gái thì bình thường rồi giờ em có muốn hôn anh giờ em có muốn hôn anh trời <laughs> ta bị ấn tượng cái vụ cái ly vậy em hôn tay anh nha phải hôn má mới được đúng rồi đó phải hôn má mới được em không hôn má đâu <laughs> hôn má mới xuống đây được em muốn đứng đây hoài à hôn tay trước đi hay vậy để anh hôn em vậy Mình thôi bấm. anh hôn em đi hứa nha không có cái ly nha dễ thương lắm đó À, ờ, lời đầu tiên thì cho em à, xin phép được à, gửi lời chào đến anh Quyền Ninh, chị Nam Thư, uh, gia đình bạn nữ và bạn Nữ cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Rồi, chào em. À, em họ tên đầy đủ là Đoàn Văn Thắng. Thắng. À, em sinh năm 1990. Em đến từ quê hương Nam Định. Hiện tại em đang uh, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm bên uh, nội thất cho một công ty uh, ở quận 7. Rồi. Tiếp tục mời đàn gái. Em tên là Nguyễn Như Tú Anh, em sinh năm 1995 Em ờ, làm quản lý bên ờ, spa, em làm ở dưới huyện Bình Chánh anh ơi Bình Chánh hướng nào vậy? Dạ, hướng ờ, về Long An anh ơi Bên Nguyễn Văn Linh, cuối Nguyễn Văn Linh quẹo trái đúng không? Dạ đúng rồi anh Trời ơi, vậy quận 7 đi đường nó gần, Đi Nguyễn Văn Linh gần Có, nó hợp lý luôn rồi đó trước khi mà làm quản lý spa thì em có làm công việc gì khác không dạ có em làm bên điều dưỡng chị điều dưỡng thì tại em ờ, trực đêm nhiều à. À, rồi ờ, với lại em đi công tác cũng nhiều nữa à. em không có thời gian dành cho gia đình nhiều hơn nên em chuyển qua là spa nó sẽ có thời gian về nhà nhiều hơn em gái cho biết ưu điểm và khuyết điểm của em đi ưu điểm của em là biết uh, nấu ăn à. khuyết điểm của em là hơi nóng tính xíu anh ơi rồi rủ bệnh nhân người ta nóng lên rồi em nóng theo không đâu có bệnh nhân nóng mình phải xèo xuống với anh nóng theo quýnh á <laughs> rồi còn bạn nam ưu điểm và khuyết điểm của mình sao ưu điểm của em ấy, thì nói chung là mọi chuyện em đều luôn quyết đoán bản thân em 15 tuổi đã bước ra ngoài đi làm rồi em học hỏi khá là nhanh và em làm cũng khá là nhanh làm bất kỳ một chuyện gì nó cần nhanh gọn lẹ nhanh gọn lẹ và hiệu quả đúng rồi dạ khuyết điểm của em thì nói chung em cũng hơi lòng tính như bạn nữ bên kia à tú anh dạ à, tình duyên em sao à, dạ tình duyên em em ờ, chỉ trải qua hai mối tình một mối tình là trong ờ, đi học rồi mối tình nữa là lúc em đi làm mối tình đi làm là bao nhiêu năm ờ, tú anh dạ mối tình đi làm thì 3 năm anh ơi 3 năm dạ. sao chia tay anh đó có cái tính lăng nhăng nên là phát hiện ra hai đứa mới chia tay à thì đó cái gì nó cũng có nguyên do hết đó chào chị trời chào em Trời, bên đàn trai ngon lành lịch sự quá màu cravat rất là đẹp dạ, em trời trời được đó dạ. đúng rồi đó lãng mạn tinh chương em sao anh ờ? em thì em trải qua được hai mối tình một mối tình thì ờ, nó nó gọi là mối tình đầu năm em 22 tuổi thì nó kéo dài được 7 tháng sau đó thì chia tay do em và bạn đó là tứ đại anh sung quan niệm đó là do gia tình bạn nữ thôi khoảng chừng ba năm sau thì em quen một bạn ở trong một trường đại học kéo dài được gần 4 năm ra trường thì về cái công việc cũng như cái tính cách một số cái không hợp nên là dẫn đến vấn đề chia tay ừ. mẫu hình hình phụ nữ lý tưởng của em là như thế nào với em thì uh, ngoại hình ơi nhìn thì sáng một chút xíu tính cách thì ôn hòa uh, chiều cao thì uh, tầm khoảng mét năm mươi tám đến mét bảy đổ xuống là được tại vì em cao một mét bảy sáu à em ghét nhất gì ở phụ nữ hay càm ràm à càm ràm nữ nào cũng càm ràm em ơi ai cũng sợ càm ràm hết ừ mà có lăng nhăng không à, chắc chắn là không rồi tại vì em em là nội thất em đi đi công trình cũng có đi công trình em đi tầm khoảng tầm à, một tuần đến 10 ngày thôi đặc biệt chuyện đó không bao giờ xảy ra ừ. ờ. được rồi bên đây ngủ có lăng trán có hơi nhăn nhưng mà không có lăng nhăn đàn gái coi được ghê ta <laughs> nét á đàn gái nét chào em gái dạ em chào anh ừ em không thích điều gì ở đàn ông dạ em ờ, không thích đàn ông ờ, hút thuốc uống rượu nhiều cũng ít thôi ha dạ bên đây chắc không uống rồi nhìn thấy ờ, em thì em ờ, tại vì ngày xưa em cũng uống được nhưng mà do em bị một lần em bị trùng gió mà nó bị thâm người vậy mà phải <laughs> cấp cứu ấy nên là à. từ đó thì em thơ cơ cơ địa em thay đổi và thuốc thì em ngày xưa em cũng có hút và thuốc em nói thẳng là 9 tuổi em đã hút thuốc lào rồi nhưng mà sau này đến năm 16 tuổi này em sẽ bỏ em bỏ tất cả mọi thứ rồi tốt gia trưởng quá em thích hay tính toán ờ, từng ly từng tí từng chi tiết nhỏ là ờ, em không thích tính thì phải tính nhưng mà đừng tính nhỏ quá dạ đúng rồi đúng không? vấn đề đó cái em không lẽ giờ ăn hai ly chè hai đứa tính trần tôi sao biết nãy đừng ăn chè vô uống trà đá đỡ hơn rồi cái đó là quá đáng luôn á tính... <laughs> rồi mẫu hình lý tưởng của em như thế nào chỉ cần ờ, về biết thương em là được rồi à, <laughs> dễ đừng vậy có, đừng có đánh em là được rồi thời hiện đại này không có đâu không có đánh phụ nữ bằng một cành hoa chỉ đánh phụ nữ bằng cái búa tạ thôi hả trời ơi ai rầu ghê như vậy có không em đó tới là không có <laughs> em đã từng bị sử dụng bạo lực hay bị đánh hả bạn trai trước của em thì ngày chia tay rồi bạn thấy đánh em á ngày chia tay mới đánh hả dạ ngày chia tay mới đánh đánh phải canh ngày chứ anh trời à, anh tránh anh tránh cái gì hả hỏi chuyện thôi em có bạo lực không dạ không ạ tuyệt đối với phụ nữ là không nha đúng rồi là chắc chắn là không nha em dạ. ai đụng tới em đúng chị nha dạ kiếm chị đúng ừ. chị có thể là chị không lại đâu nhưng mà cái nhĩ chị nghĩ cái miệng chị là lại rồi đó đúng không em em cũng nghĩ vậy luôn á chị <laughs> nha chưa tú anh, anh đi với dạ. ai hôm nay em đi với ai à, em đi với à, hai chị của em à, ở dưới cũng là sếp của em à dạ em xin chào quý chương trình em xin chào hai mc à, hôm nay em đến với chương trình này là với tư cách vừa là bạn vừa là sếp của tú anh chị hôm nay thì chị đến đây thì chị thấy bạn trai bên này cũng như chị ờ, mong ước và cũng như là em mong ước tại vì cái hình tượng của em là cũng như ông xã của chị tại vì trong cái quá trình làm việc chung thì ờ, thấy chị hạnh phúc thấy chị ờ, có cái một cái người ông xã lý tưởng như thế thì nên là tú anh nhiều khi cũng tâm sự là ước ước ao là được một người như vậy xin hỏi bạn trai là bạn trai có gia trưởng không tính em rất thẳng à, có gì em sẽ nói thẳng với bạn luôn chứ không có ép buộc gì bà hai bạn hết chị không biết em sao nhưng mà chị chấm rồi đó <laughs> chấm rồi đàn gái chấm rồi tốt chúc mừng em em đi với ai cô giáo dạy vẽ của em ở thời đại học à, em trai em gái và em rể vâng xin chào anh à, quyền linh và chị nam thư và bên à, nàng gái và bạn gái và xin chào toàn thể quý vị các bạn khán giả trong trường quay thì em là em trai của anh thắng thì anh thắng là một người là rất biết quan tâm đến người khác nếu mà theo cái mẫu người của anh thắng thì bạn này cũng rất là xinh xắn cũng cao mình nghĩ là nếu mà sau này đến được với nhau thì làm ao làm ăn với nhau rất là hợp cả hai bên mình thấy rất là cũng có một cái tính nóng tính mình em anh thắng thì nhiều khi anh cũng nóng tính với mình thì mình biết cái cách để giải quyết cái cái sự nóng tính đó rất là dễ chỉ mình hiểu nhau thôi mình đồng cảm với nhau mình sống rất là dễ cảm ơn em trai cảm ơn em bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt ha mở rào Xin chào bạn Dạ em chào anh Trời ơi Chị ra tặng bạn một món quà Dạ em cảm ơn Em cảm à, ơn à, Bạn có thể mở món quà thôi Dạ à... Thôi à, hôm nay á thì cũng là rất là vui để đến dạ. đây dạ. Thì à, anh cũng chuẩn bị một món quà thực ra nó là một bộ mỹ phẩm cơ bản thôi nếu mà yeah. Dạ. so với em spa thì em thừa hiểu rõ về vấn đề này rồi yeah. Dạ. thì cái mong muốn của anh á, thì mong muốn là em luôn chăm sóc cho cái sắc đẹp của mình luôn xinh tươi tươi tắn như một đó hồng buổi sáng sớm dạ rồi em cảm ơn anh nhiều rồi. Dạ. tặng hợp lý ha chị coi được không kem nền ừ son màu mắt má hồng trà tặng độ đủ đủ một bộ mỹ phẩm nguyên bộ luôn rồi nguyên bộ mỹ phẩm cơ bản luôn á à. phấn cái này là gì đây tẩy trang luôn hả dạ đúng rồi ạ ừ, trời trời ơi xuất sắc chu đáo hết mức hợp lý thật sự bây giờ nếu mà kêu anh quyền linh đi mua một bộ mỹ phẩm cơ bản anh linh không bao giờ biết mua anh đầu tiên là anh mua đồ cắt tay ống chân <laughs> em làm spa mà đúng không dạ qua thử liền bên này massage là khỏe re mà mối qua làm tôi cái coi luôn coi trời ơi thôi thôi được rồi dạ rồi rồi cảm ơn em rồi mời tú anh về chỗ sao sao thấy sao ừ, rất là thoải mái ạ thoải mái hả dạ vâng trời ơi vô cảm giác mà đi làm cả ngày mệt về có người massage bấm huyệt ta massage gì, bằng. nhẹ nhàng bà kia bà massage giống như quýnh lộn <laughs> cháu em thì uh, dạ. thì anh thấy em cũng ờ, rất là xinh xắn yeah. Dạ. à, ờ, ờ, cũng cao ráo nói chung là rất là cái phù hợp với lại cái tiêu chuẩn của anh đưa yeah. Dạ. ra à, thì em em thấy anh cảm nhận của em về anh như thế nào giống ý tưởng của em đã bạn với chị sẵn ở nhà chiều cao thì ấy nhưng mà tính cách thì em chưa nắm rõ thì có thể mình tìm hiểu thêm ở ngoài nhiều hơn anh nói thẳng luôn là tính cách thì con người ấy kiếm được một người hợp thực sự của với với, mình ấy, rất là khó yeah. Dạ. thì mình phải trải qua một cái thời gian nhất định mình tìm hiểu với nhau thứ nhất là mình sẽ tìm hiểu được những cái tốt những cái xấu yeah. Dạ. thì cái tốt thì tất nhiên là mình phải phát huy rồi yeah. Dạ. còn những cái xấu thì mình có thể là chấp nhận được hay không rồi mình có thể sửa đổi vì nhau hay yeah, dạ, không đúng rồi. thì đúng rồi tại vì trong cái hôn nhân hay cũng trong cái chuyện tình cảm vậy yeah. thì mình đều phải cái trải qua cái sự chia sẻ cảm thông em gì cũng được trơn có cái em hay nóng tính mà à không biết anh chịu nổi tính em không á chứ thường dưới c ba cũng hơi hơi nói em hơi khó chịu xíu Ờ, thực ra thì tính của anh cũng khá là nóng Anh thể hiện cảm xúc rất là mạnh mẽ Ngay à. cả vâng. với em gái em trai thì vậy Giả thử như gặp một chuyện gì đó mà anh mà biết Vấn đề mà là sai ở em á Nhưng mà nhiều khi mà cái cách nói chuyện của anh á Nó thể hiện mạnh quá Dạ. Anh thấy hai người nóng tính hết trơn có một cách này hay nè Mỗi lần mình quy định đi Cứ ai mà nóng tính là người kia nhào vô massage Đúng Dạ <laughs> Hay quá Đó là một cách hay ừ. Vậy là coi như là hết nóng thôi rồi hẹn sao thứ bảy chủ nhật em thứ mấy rảnh à, em, em thì ờ, em ờ, ngày nào cũng rảnh hết trơn á nhưng mà bận đi làm thôi ừ, chỉ có ơn thấy em nghĩ được có hai ngày à, em thì thời gian em rất là rảnh nói chung em sắp xếp được nếu mà lúc đó em bận trong làm thì bạn này đi xuống dưới massage luôn Đúng cho nó rồi, khỏe gặp nhau luôn trong đó luôn thấy không dạ vậy là hợp lý massage mặt cho hợp lý luôn dạ. mặt này cũng uh, bắt đầu tuổi dậy thì có bắt đầu là mụn cám rồi đó <laughs> xuống làm spa nha Hả? vậy có gì cho nghỉ nhiều nhiều xíu để bạn trai đúng để gặp bạn trai thời gian hơn được không dạ thật sự thì uh, làm việc uh, tại uh, spa thì uh, một tháng thì em cho ốp được hai buổi nhưng mà nếu mà hai bạn có cái quyết định là tiến đến cái việc hẹn hò thì à, em sẽ à, hết mình tạo điều kiện cho hai bạn đó thấy không hợp lý cảm ơn chị chủ dạ. dạ. còn nếu mà lỡ mà không có điều kiện thì có gì chắc em à, sắp xếp một cái phòng spa riêng cho hai đứa nó vô đó nó hẹn hò luôn <laughs> trời ơi quá tuyệt trời vời ơi. luôn quan điểm mọi người về con trai con gái luôn dạ anh thì anh thích con trai hơn gái anh thì nói chung là con nào cũng được em thì em trai em gái gì cũng được hết trơn á thì em sanh xong rồi anh có phụ ờ, chăm với em không hay là nằm ngủ rồi em chăm mình thấy bà em luôn á em chăm mình thấy bà em luôn á ờ tất nhiên anh khi mà em sinh lở hay thế nào thì tức anh sẽ làm tất cả mọi những công việc mà em không thể làm được hát tỏ tình đi tới nơi hát tỏ tình luôn không ai yêu em nhiều và say xưa cho bằng anh anh luôn yêu em thật lòng anh yêu em thủy chung biên cương anh một tay bút thần anh tô hòa tranh đem sức trai xây điền đài gom góp cho ngày mai rồi hay quá không rung động không bấm dành nút bấm đó cho nhiều người nữa chuẩn bị ba hai một hết thời gian rồi ủa sao bấm rồi mà nó đâu có ấy đâu chị dạ có mạnh vô trời ơi hồi hộp muốn xỉu luôn đó nắm tay đi đặt một nụ hôn đầu tiên với bạn gái nè để hôn nè bắt đầu đi bạn Trời dễ thương quá Đẹp lắm, rất nhẹ nhàng